Chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review Hôm nay ờ, nhóm xin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng mảnh nạp ờ, dành cho dòng vi điều khiển Big và Digic Đó là đây, đây là mảnh nạp Digic 2 Và đây là mảnh nạp Digic 3 Thì mình nói qua về mảnh nạp Digic 2 này Mảnh nạp Digic 2 thì đây là một phần gồm phần mảnh nạp Phần mảnh nạp và phần dây kết nối kết nối với lại ờ, với lại cái bo bo mà có chip của các bạn đấy ở trên tay mình thì có ở đây là có cái đế nạp đa năng này và một cái socket này. thì ờ, mình sẽ um, sử dụng cái ờ, đế nạp đa năng này để uh, hướng dẫn các bạn sử dụng mảnh nạp uh, Bikit 2 và Bikit 3 đây là cái kết nối của Bikit 2 này thì nếu mà trên mạch các bạn à, thiết kế IDE 10 thì sẽ sử dụng cái đầu này còn thiết kế mà hàng răm à, như thế này đây gồm có 6 chân này hoặc là ít chân hơn ừ. thì mình sẽ sử dụng cái à, đầu cái socket này để cắm trực tiếp vào đây rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mạch nạp bikit 2 này đầu tiên là mình sẽ kết nối như này đây ở đây mình sử dụng luôn cái socket uh, bikit 2 này thứ tự chân này cũng có VPP này VDD VSS BGD BGC ở ờ, chân cuối chân là C chân bỏ đây tương tự ở đây mình sử dụng cái uh, đế nạp đa năng dành cho pick và để cho các loại pick thì gồm cái đế nạp đa năng này nó hỗ trợ ờ, các loại ờ, kiểu chân cắm loại uh, dip 40, dip 28, uh, dip 8 và dip 14 này, dip 8 này, dip 20 và một số loại bích ờ, đặc biệt đây. Các bạn có thể đây và cái hướng dẫn này đối với lại các bạn cứ cắm các cái răm ờ, ở trên này theo cái hướng dẫn ở đằng sau này là nạp được rồi ở đây mình uh, sử dụng uh, pick uh, 16F 877A đây. thì uh, như ở đây hướng dẫn thì là G1 sẽ cắm vào ở rắc thứ ba và các G còn lại cắm ở cái chân thứ hai với chân thứ ba đây J1 này cảm ơn thứ ba này các cái còn lại thì kết nối giữa chân giữa chân giữa và chân thứ ba đây. ở đây mình sẽ kết nối với lại mảnh nạp này VPP với VPP và kết nối với máy tính rồi vâng thì uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên cái phần uh, hướng dẫn phần mềm trên máy tính này đầu tiên các bạn uh, tải cái uh, phần cài đặt của Pikit 2 về đây Pikit 2 thì cái link download này mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. các bạn ấn vào đây và setup cài đặt đấy thì uh, trong quá trình ờ, mình cài đặt thì có mình có gặp một cái vấn đề là phải ờ, tức là cái phần mềm này nó sẽ yêu cầu là mình cài cái um, nhắc phim nhắc phim 2.0 nên là các bạn phải uh, sử dụng cái nhắc phim 2.0 này đây đó thì cái này mình cũng để dưới phần mô tả rồi sau khi cài đặt xong này đây là phần mềm này bật lên đây là giao diện phần mềm này có các loạt file này các loại uh, ờ, pick này list pick này các cái chức năng khác này tool này. thì uh, đầu tiên thì uh, nếu mà chip ờ, còn ờ, sống ấy thì ờ, cái mạch ngàm này nó sẽ tự tự tìm kiếm cái tự nhận diện cái loại chip đấy ở đây nó nhận diện ra này còn không các bạn ấn vào đây và check communication đồng thời đèn trên đấy trên bo nháy đó nó sẽ check ra cái loại pick này cái tên uh, ờ, vi điều khiển của các bạn đấy đầu tiên là ờ, các bạn sẽ xóa chip này yeah, ờ, xóa và loát cái file uh, file hết của các bạn vào ở đây mình đã chuẩn bị uh, sẵn một cái file hết uh, đây rồi file hết đây được loát vào đây các bạn ấn quay đó thế là các bạn đã làm thành công à,